Kính thưa quý vị, thì hôm nay thực hiện chương trình hành trình trao tặng xe lăn Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo thị trấn Mái Dầm thì ờ, hôm nay có đến ờ, trao tặng xe lăn cho ba bệnh nhân và có sự giới thiệu của chính quyền địa phương một là ở xã Phú Hữu hai xã Đông Phú và ba thị trấn Mái Dầm thì chúng tôi đang ờ, tập trung chỗ nhà nghỉ Hữu Hạnh thị trấn Mái Dầm đây là nơi chúng tôi tập trung kho ở đây thì Hôm nay chúng tôi ờ, tiến hành ờ, đi ờ, trao xe lăn cho các bệnh nhân. Thì các anh em đây cũng là trong ban trị sự Phật giáo Hảo. Thì chúng tôi hỗ trợ cho bệnh nhân. Và hôm nay thì cái xe lăn đang tập trung và chúng tôi tiến hành đưa xe lăn lên xe và đi trao tặng. Ờ, bây giờ chúng tôi là xe ra và chạy đến nhà bệnh nhân kết hợp dùng cái chữ thập đỏ ở địa phương đây là chú ờ, Ba Chiến nằm trong ờ, ban trị sự Phật ờ, giáo Hảo thị trấn Bà Đầm với anh Hữu Hạnh còn tôi chẳng tính ba anh em thì cũng làm điều điều theo cái chương trình này kết hợp với bóng mắt từ thiện rồi chúng tôi chương trình được sự tài trợ của cô Lương Thị Vân chị Nguyễn Thị Phương Liên cô Quỳnh Thị Mỹ cô Lê Thị Phương Hạnh và cô Phạm Thị Mỹ Thiêm cùng chú Nguyễn Văn Hùng đã đồng hành cùng chúng tôi. Rồi. Chúng tôi trợ giúp cho những người bị tai biến mình mạch máu não, bệnh tật, đi lại khó khăn. Địa diện tôi xuất phát tại ờ, ờ, thị trấn Máy Dầm đến ờ, xã Đông Phú, sau đó đến thị trấn sáu sau đó thì đến là Phú Hữu. sự của giáo hảo thị trấn Bá Dầm á à, rồi hôm đó có cái đơn gửi chị đó đó rồi con ờ, tài trợ đó thì bữa nay thì cũng phối hợp với ờ, chữ thập đỏ ờ, các cấp á thì cũng đến trao cho gì cái xe lăn ha thì, thì cũng mong chiếc xe lăn này cũng giúp đỡ việc đi tới lui để nó thuận tiện hơn Thưa quý vị thì thực hiện chương trình à, hành trình trao tặng à, xe lăn của ban trị sự của giáo Hòa Hảo thị trấn Mái Dầm thì hôm nay được cái ờ, đơn xin của à, gia đình bệnh nhân ở ấp ờ, Phú Nhân, xã Đồng Phú. Thì hôm nay chúng tôi ban trị sự của giáo Hảo thị trấn Mái Dầm và anh Võ Thành Xe là hội của chiến binh ở ấp ờ, Phú Nhân thì hôm nay phối hợp với ban trị sự cùng với hội chữ thập đỏ các cấp thì đến đây để trao à, xe lăn cho cụ bà ừ, cụ bà bây giờ thì cũng bị tai biến đi đứng ờ, khó khăn và thứ hai là gửi cái phần quà ờ, đường sữa để à, mong à, gia đình cụ bà sử dụng để cho được tăng cường sức khỏe thì đây có gia đình cùng ban nhân sự và anh võ thành xe ở chị, chị hội cựu chiến binh của ấp phú nhân thì về phía ban trị sự và các đoàn thể gửi lời thăm ờ, bà cụ chúc sức khỏe bà và chúc bà mau lành bệnh thì cũng mong chiếc xe lăn này cũng giúp bà ờ, di chuyển tới lui ờ, cho sinh hoạt hàng ngày được dễ dàng hơn rồi thành thành này bởi vì mẹ con bệnh tai biến đi tới luôn các khó khăn nên con um, có chiếc xe này mẹ con cũng thuận tiện đi lại um, sinh hoạt hàng ngày dạ chụp cái nhà chụp cái tôi à, đại diện cho à, cục chiến binh ấp cũng nhân và cũng như là coi như là à, cũng là rất cảm ơn của nhà tài trợ thì coi như để giúp cho là gia đình của chị ba là coi như là được chiếc xe là có để đi tới đi lui rất dễ dàng là tôi cũng